Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì à, mấy bữa nay là bà nội của Peter đã qua đây ở rồi Nhưng mà thì mấy bữa nay bà cũng hơi mệt đó mọi người Rồi à, à trời nắng nóng nè Rồi mình cũng lưu bu nhiều chuyện mình chưa có làm video được á Thì hôm nay dắt bà đi vòng vòng đi cà phê ở gần nhà nha mọi người Thì đi coi xung quanh xem à, có cây cối gì nè thì bữa trước cũng mình cũng có dắt bà đi một lần rồi mà tại vì trời nắng quá rồi tay mình đẩy Peter nữa nên mình không có làm video được Hello, đi tới chào mọi người coi. Xin chào mọi người, con chào cô người. chú nha ừ. Chào đi, con chào cô chú đi Hello Bye bye đi <laughs> Suy nghĩ gì rồi, <laughs> không biết có nên không? Đúng rồi, giỏi quá Bây giờ là mình đang chờ bà ra để um, dắt bà vòng vòng nha Bà đang chuẩn bị á Thì uh, Mình uh, mình sẽ đẩy Peter trên xe này đi cà phê gần nhà thôi tay Peter cho Peter tập đi nè mấy bữa nay không có tập đi rồi không biết khi nào Peter mới biết đi nữa hả Peter khi nào mới biết đi vậy <laughs> đẩy xe thì Peter đẩy ngon rồi ấy, nhưng mà còn chưa có dám đứng mọi người chưa có dám đứng thả tay hello không muốn <laughs> không muốn đẩy lại muốn đẩy đi kia thôi he wants to to to to go that way yeah. không hiểu sao là muốn đi đường kia đó mọi người ơi <laughs> nhìn mặt ánh à complain quá à bye Peter. Bye bye. À. Bữa nay biết biết với chị lên trên đấy. Moon, moon. Moon. Này, con nói lại đi, con nói lại cho mọi người nghe đi. Con nói gì á? Moon. Chị con chỉ gì đấy? Chỉ gì trên đấy, Moon. Con chỉ gì á? Con chỉ gì á? đi đi đi tơ đi đi đi tơ đi giỏi nha cố lên mạnh mẽ lên mười bốn tháng rồi mọi người ơi chưa biết đi <laughs> sơ cũng hơi chậm á tại vì hồi xưa mẹ mình kêu là mình với lại em gái mình em trai mình 18 tháng mới biết đi thì chắc peter cũng chậm biết đi á nên thôi kệ khi nào biết đi thì đi ạ à. hai Peter ha chị mình chạy vô mình lấy cái áo khoác đó trời hơi nắng á có dù nhưng mà dù chơi cho Peter đi qua bên đây uống cà phê thôi mình xin chào mọi người nha bây giờ mình đi nha bây giờ mình đi uống cà phê nè đây là bà nội của Peter. That way, that way. nani getting lost. kêu quá là sung sướng đường này á mọi người không có nhiều xe chạy á đây là trong hẻm nhỏ thôi thì sẽ không có nhiều xe chạy đâu đi bộ rất là thoải mái luôn yeah. Daddy, I just saw it, your, to mom. Um, This house really nice. They plant a lot of oh, plants. Yeah. Đó. Nhà này đẹp lắm mọi người. Trồng trồng nhiều nhiều rau ở đây nữa nè. Hey, hey, oh, <laughs> bây giờ mình sẽ đi qua một cái câu ừ. nhỏ cầu này hơi dơ của hôm nay là nước trong rồi đó chứ mọi lần là nước đục lắm đường này mình đi ra quán cà phê rất là lãng mạn luôn có nhiều cây mát ra ngoài khúc ngoài kia thì hơi nắng đây chị làm rồi ở đây có mấy con gà Thank <laughs> you. ở đây có nhiều cây tơ hồng đẹp lắm mọi người nhìn lãng mạn lắm luôn á chiêu chiêu mình nhìn mấy cái đây mình thích lắm mình nhìn nó đẹp quá bữa nay mình đi chắc chưa rồi nên là cũng trời cũng hơi nắng That's the horrible shop. Yeah, that is. That's that's. That's the horrible shop. There's a nice shop there. There's that lovely place where me and Tina. and I. Ở đây vẫn còn chưa có ngăn nắp đó mọi người. Coffee shops that way. Yeah. There you go. ra ngoài đây rồi thì nắng rồi mọi người. Ở đây có cây ờ, trứng cá, thì bé mốt há cho bà ăn thử. Ở đây nè mọi người, ở đây cây trứng cá nè. Bé mốt há cho bà ăn thử, bà chưa ăn thử trứng cá bây giờ. Peter với lại ờ, ba Peter thì ăn trứng cá rồi. đây có bán bánh mì à? <laughs> bò pha lấu cũng ngon lắm mọi người nóng xe mình đã nóng đây đây là mình vừa đi dưới nắng dạ. tại vì à, quay video mọi người nên mình không có đeo khẩu trang our gates were open yesterday. Well, we did it the other day. It's beautiful in there, Jim. I've seen it before. It's You want to see things when Dạ. Đây Peter mặc áo nó không trùng màu với bà luôn. Đồ trùng màu màu nâu luôn. Nhìn dễ thương. Ở đây có cái nhà đẹp nha mọi người nhà siêu đẹp luôn siêu siêu đẹp nhìn như biệt thự á rất khu vườn khu vườn ở đây nữa này vườn nhỏ trồng lá lốt đồ đây đây là cây xoài mà có nhiều trái lắm mọi người ơi xoài này chắc là sẽ keo quá chua lắm Daddy, this uh, um, uh, mango tree uh, so your mum a lot Yeah, this is the one where we, we need to get a big stick. Yeah. And by the coffee shop. Is it by the, was it by the coffee shop? Or was it by that lovely food shop? Lovely food that, that way. It was just growing on the street. Yeah, yeah. And we nearly picked it. Well, I said, can we have some tea? And went, ooh, we best ask. And I said, well, we'll come out dark when it's dark. <laughs> Sneak around fruit. ở đây có nhiều trái mọi người ơi cây xoài này có nhiều trái lắm bữa nay ờ, ở Sài Gòn nắng ghê á nóng nữa coconuts. Yeah. No, there's the um. Where, is this the one where the the fruit? Yeah, the it, uh, like potato, potato. Yeah, potato. yeah, yeah. fry. See, fry it. It it looks similar like jackfruit, but no, it's yeah. not. We need we need a stick. You want to try it one day? Yeah. sake. Sake, that's what it's called. Sake. Yeah. Sake. yeah. In in Matt's house, had one. Yeah, three. yeah. Max's grandma. You remember when I lived in that French guy's house? Yes. And he went. Ở đây có cây sake, có nhiều trái đó mọi người. Bà uh, hỏi trái này ăn sao thì mình kêu là trái này ăn giống như là củ khoai, khoai tây. Chiên lên. Yeah. Yeah đây cũng có nhiều cây và chỉ có cây bú sữa có một cái mương nhỏ là người có mấy người con người đang câu cá rồi mình mình đã tới được quán cà phê rồi nha Practice your đây là quán cà phê nhà mình hay tới để uống đó mọi người gần nhà Bên đây có ai ngồi hả chị? Đúng rồi, ngồi đâu. À. Nội của Victor. Hello. Hello. Xuống đi chơi. Yeah, that, that Peter friends. Hello. Hello. Tian, I want Tian, Tian, I, I want a cigarette. So would you sit there? I don't. Uh, okay. okay, please, thank you. Quá lỡ luôn hả em? À, rồi chị. ai á anh bó kìa anh bó ở trên kia kìa anh bó có chị út và bạn của peter là peter peter mũi tẹt giống mẹ Uh, uh, watermelon juice. What? Yes, yes, yes. That sounds lovely. Yes, please mình sẽ uống ờ, cà phê sữa đá chồng mình cũng uống cà phê sữa đá mình ờ, bà sẽ uống ờ, bà sẽ uống yeah. Dạ. bà sẽ uống dưa hấu nước ép dưa hấu Hả Peter? Peter, what daddy doing? What's he doing? and ice on the floor, I glitter in my ice. Ah, that's where you get it from then. Yeah. Mình có mang theo uh, cái này để cho Peter tô màu nè. Muốn cà phê hả? Mọi người ơi, đây là Bot và Úc, dạ. bạn của Peter <laughs> Chào mọi người đi Chào mọi người, anh chào mọi người như vậy nè <laughs> Nó ngại mọi người ơi Có gì đâu ngại, Peter nhà Peter chào mọi người à, lâu lâu thì tụi mình tới tới đây uống cà phê thì cho Peter qua đây chơi với Úc với Bot Peter thích lắm Peter ha Yeah, yeah, I love nature to live, yeah lâu lâu hay cho bóp ốc bánh rồi bóp ốc cho Peter bánh dễ thương đây là một vòng à, quán cà phê mình ngồi cà phê này là cà phê gia đình thôi đó mình ngồi đây mình chơi uống xong rồi mình ngắm ở kia là cái cầu này đây này có cái cầu này nhìn cảnh cũng ờ, kiểu um, miền quê mọi người có mấy cây đây cũng mát này buổi sáng ở đây mát nhưng buổi sáng buổi chiều buổi trưa thì hơi nắng ở đây có bán cả cá tay tự chiên xù á mọi người hồi nãy mình hỏi thì nếu mà con nhỏ khoảng 2 người ăn là 220 còn nếu mà con to thì tính theo ký là 180 một ký con lên <laughs> chồng chú thiên Nguyên <laughs> all the roads full of <sighs> rubbish. People walking their dogs, not Evil face. Dog <laughs> said to him, he said, Mum, get out of there. Hết <gasps> oh, home. <laughs> Too bad. Too bad. Yeah, it's not good. nhỏ này cười quá. Yeah. We, me and Tian came here the other day, but you were closed, didn't we? <laughs> We came here the other day but you were closed. Yeah, uh, lúc tới là khoảng 2 giờ rồi mà nhà em đóng cửa ngủ quá. Nên là không sao. Dinner time, I think you're to sleep. Yeah. Kobita, right? Peter, just just look at you. <laughs> hey, excited. So we, we took tea and thought you didn't you, tea? And yeah, they take a nap, they close. Nap time, so. Yeah. I didn't know that. You're terrified, He said, even if it, it, it looks closed, if I wanted a drink, I could still come and just knock at the door. Can you give me a drink? Alright. Yeah, mọi Xin chào tất cả mọi người, con chào cô chú dạ, Đúng rồi, con chào mọi người đi Bác ơi Đúng rồi, con chào cô chú Oh, that is so nice. Yeah, nice place. Nanny. he likes it. What they doing to your daddy? Ooh. They go boom. he wants to play. Computer anh anh anh anh <laughs> anh thích. Hehehe <laughs> Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Thì đứa nhỏ này nó vui tính lắm mọi người Nên là Peter nó khoái chơi á đâu rồi chắc mình cho Peter mình, mình để Peter để vòng vòng để chơi nè mọi người cho Peter ngắm xong à. mình có mang theo hồi nãy mình khoe là mình có mang theo cái quyển này để tô màu mọi người bây giờ mình lôi ra cho mấy đứa nhỏ nó tô màu này up. Boom. Dễ <laughs> look quite serious, but it's also okay. À, Peter nó có à, bạn chơi rồi nó có hứng hơn Ôi, không có đánh âm như vậy nghe chưa Peter <laughs> Ừ, dữ quá, dữ dành quá follow à. ờ, không được follow back Con con tô màu đi Hả? Đúng rồi Cho, cho Peter tô màu với Lấy nhỏ này nó nhoi quá oh, Peter nó có bạn chơi nó vui hơn oh, con năm đau, đau không? Có đau không? Thôi con đừng có cho cho cho Peter chơi, cái này không không độc lắm boss ơi con chơi cục pin vậy cục pin độc lắm cho út tô với <laughs> có đứa thì phải thông chưa nổi nữa <laughs> ừ, con nít nó biết con nít nó, nó, nó bắt được tần số bắt được tần số <laughs> ai ai đây bà, bà quen bà bà nội đó bà nội, bà nội của, của Peter nè của nhóc nè mẹ chồng em đó nó hết chưa nè nó hết nè nói chuyện với chú nó hết nè who's that <laughs> ai đó <laughs> ừ ừ Love kisses Peter bé kìa bé chơi đó bé chơi đó Peter không có lo tô màu Peter hỏng hết rồi rồi Peter đúng rồi tô màu đi Oh. softly there? Is that like a, another little? Dạ. em <laughs> cảm ơn. Rồi, ngon nha. Chuối của chú chủ quán cho. Mỗi lần tới đây uống cà phê là là chú đều cho một quả chuối. Vì nó thích ăn chuối. Chuối này ngon lắm mọi người, chuối nhà. giỏi quá Peter tên anh giỏi quá đây này con muốn em hả Peter Chớn sớm Đâu dạ, rồi mày ah. Bây giờ cả nhà mình đi ăn trưa nha mọi người ơi Cái này là cái chị ở quán cà phê cho mình đó mọi người Cái này là mắm mắm ờ, mắm chân đó mọi người mình ngửi thấy mùi thơm xong mình hỏi chị đó chị chị cho mình một hũ mang về chợ dễ thương dễ thương luôn xong rồi bà hỏi cái này là quả gì á cái chị cũng cho một ly mang về luôn để ăn thử mọi người chấm với mắm ăn ngon lắm à, bây giờ nhà cả nhà mình ăn cơm cũng gần nhà luôn mọi người quán cơm gần nhà thì mình có order một phần uh, cá cá chiên rồi chồng mình ăn uh, gà chiên bà thì ăn à, thịt à, kho trứng ừ Peter muốn ăn gì đó nãy mình cho Peter ăn thử um, đậu rồng rồi chồng đem đi lấy nước bây giờ cả nhà mình ăn cơm nha mọi người ơi quá trời đồ ăn luôn ở đây có cả rau uh, rau sống nè tên nó nói gì nè à muốn uống nước hả con muốn uống nước hả mẹ cho con uống nước nha <coughs> mọi người ơi bây giờ là cả nhà mình sẽ đi ăn tối đây là lần đầu tiên à, mình à, dẫn bà nội của Peter đi ăn bún riêu luôn đó mọi người thì bây giờ nhà mình đi ăn bún riêu để ăn thử xem là bún riêu có hợp với bà không đó nha đó, đây nè bún riêu này thì thì ở bún riêu này thì ở gần nhà mình thôi bún riêu này thì ở gần nhà mình thôi mọi người đây là rau trụng đây rồi à, em cảm ơn chị à, tờ anh quậy quá nè à, cho bà ăn bún riêu rồi bây giờ cả nhà mình ăn nha mọi người thì à, mình cũng xin à, kết thúc video tại đây luôn nha mọi người mọi người có yêu quý gia đình mình thì hãy cho mình xin à, một uh, dạ em cảm ơn chị thì mọi người hãy cho mình một đăng ký, một like, một share để ủng hộ gia đình mình nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Bye bye mọi người.